có kênh YouTube với gần 120.000 người theo dõi và thường xuyên chia sẻ thông tin thuộc dạng cung đình của nhiều lãnh đạo nhà nước Việt Nam, đã bị mất tích tại Batum Thani, Thái Lan vào chiều muộn ngày 13 tháng 4, hình ảnh bài trên AFA. Ba ngày sau khi ông Thái mất tích, truyền thông Việt Nam đưa tin rằng ông Thái đã bị bắt giữ tại Hà Tĩnh sau khi ông xâm nhập trái phép từ Lào về Việt Nam ngày 14 tháng 4. Bà Grace Bùi, một nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Việt sống tại Bangkok, cho biết lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã liên lạc với bà và nhóm bạn của ông Thái để tìm hiểu thông tin về trường hợp này và khả năng ông bị bắt cóc và dẫn giải bởi mật vụ Việt Nam. Bà Bùi tin rằng vụ việc này lớn hơn vụ của trường duy nhất bị bắt cóc ở Bangkok vào năm 2019 và rằng cảnh sát Thái không có liên quan đến vụ việc này. Tuy nhiên, bà nghi ngờ rằng Việt Nam là nước có thể gây ra vụ bắt cóc này. AFA cũng cho biết rằng bà Bùi cùng với nhóm bạn bắt đầu thu thập thông tin về ông Đường Văn Thái trước khi bị mất tích để phản bác thông tin mà phía Việt Nam đưa ra. Đồng thời, nhóm cộng tác chặt chẽ với nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế để làm rõ sự vi phạm nhân quyền của Hà Nội và bảo vệ người tị nạn Việt Nam ở Thái Lan. Hình ảnh Đường Văn Thái ra khỏi nhà ngày 13 tháng 4. Theo AFA, Facebooker Lộc An Hà, là người cuối cùng có liên lạc với Đường Văn Thái trước khi ông Thái mất tích. Ngày 13 tháng 4, ông Đường đã đến một tiệm cà phê tại Bathum Thani để gặp Lộc An Hà. Họ uống cà phê cùng nhau và chia tay. Sau đó, ông Thái quay trở về phòng trọ của mình. Tuy nhiên, từ đó không ai có thể liên lạc được với ông nữa. Đến ngày 16 tháng 4, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo trên trang web chính thức việc phát hiện ra một đối tượng không có giấy tờ tùy thân xâm nhập trái phép vào Việt Nam qua đường mòn lối mở ở khu vực biên giới thuộc xã Kim Sơn 1. Mặc dù việc công an bắt giữ ông Đường Văn Thái tại Việt Nam với lý do xâm nhập biên giới trái phép, nhưng sự việc này đang thu hút sự chú ý của nhiều tổ chức nhân quyền và cộng đồng quốc tế. Nhiều người cho rằng vụ việc này là một minh chứng cho việc chính quyền Việt Nam đang tìm cách bắt giữ các nhà báo, người hoạt động dân chủ và những người chống lại chế độ Cộng sản đang tị nạn bên ngoài Việt Nam. Hình ảnh người Việt tị nạn biểu tình trước văn phòng UNHCR ngày 19 tháng 4. Hơn nữa, vụ việc này cũng dấy lên sự lo ngại của cộng đồng người Việt tị nạn tại Thái Lan đối với an ninh và sự an toàn của họ. Với nhiều người tị nạn, việc bị truy nã và bắt giữ có thể dẫn đến nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam và đối mặt với sự trả thù của chính quyền. Trong bối cảnh này, cộng đồng quốc tế đang kêu gọi chính quyền Thái Lan và Việt Nam phải bảo đảm an toàn và quyền lợi của những người tị nạn. Ngoài ra, các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng đang lên tiếng yêu cầu đưa ra các biện pháp cần thiết để bảo vệ những người phải đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ và trục xuất từ Thái Lan về Việt Nam. AFA đưa tin thêm rằng hơn 300 người tị nạn Việt Nam ở Thái Lan đã ký một kiến nghị thư gửi đến cho các tổ chức của Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là Văn phòng Cao ủy về người tị nạn UNHCR ở Bangkok và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế để yêu cầu điều tra vụ việc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 sau khi blogger Đường Văn Thái nghi bị bắt cóc. Hơn 300 người tị nạn Việt Nam ở Thái Lan đã ký tên khẩn cầu quốc tế sớm định cư người tị nạn. Hình ảnh bài trên AFA. AFA cho hay sáng ngày 19 tháng 4 khoảng 40 người tị nạn tập trung trước văn phòng cao ủy về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc UNHCR tại Bangkok để phản đối việc bắt giữ ông Đường Văn Thái cũng như yêu cầu UNHCR đưa ra biện pháp bảo vệ hiệu quả và sớm định cư những người đã có quy chế tị nạn. Người biểu tình mang theo hai biểu ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh với nội dung phản đối nhà cầm quyền bắt cóc người tị nạn và SOS, người tị nạn Việt Nam tại Thái Lan đang gặp nguy hiểm. AFA dẫn lời ông Nguyễn Văn Tráng, một người từng nhiều lần bị nhà chức trách tỉnh Thanh Hóa kêu gọi đầu thú khi đang tị nạn chính trị tại Thái Lan. Rõ ràng vụ bắt cóc ông Đường Văn Thái ở một quốc gia có chủ quyền cho thấy việc vi phạm luật pháp quốc tế cũng như tính bất chấp của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Điều quan trọng là nó phản ánh một xu hướng leo thang của việc đàn áp người bất đồng chính kiến xuyên quốc gia. Ông Lê Thường, một quân nhân xuất ngũ hiện tại đang tị nạn chính trị ở Thái Lan từ năm 2018, bày tỏ với AFA rằng không riêng bản thân tôi mà tất cả những người tị nạn ở Thái Lan hiện giờ đang có tâm lý rất hoang mang, sợ hãi liên quan đến việc ông Thái Văn Đường bị bắt cóc. Hình ảnh nhóm người Việt tị nạn tại Thái Lan biểu tình trước văn phòng UNHCR. Ông Lê Thương đại diện cho người tị nạn trao thỉnh nguyện thư có hơn 300 chữ ký của người tị nạn cho văn phòng UNHCR. Thỉnh nguyện thư này cũng gửi cho các chính phủ, quốc gia dân chủ, các tổ chức nhân quyền khẳng định thông tin ông Thái xâm nhập Việt Nam từ Lào là bịa đặt và đó là cách thức nhà nước Việt Nam hợp thức hóa vụ bắt cóc ông ở Thái Lan. AFA cho hay, có 3 yêu cầu được đưa ra trong thư ngõ bao gồm kêu gọi điều tra về vụ bắt cóc nhà báo Thái Văn Đường, vấn đề về bắt cóc các nhà hoạt động cần được thông tin rộng rãi để người dân Việt Nam được biết và lên án, thực hiện các biện pháp bảo vệ người Việt tị nạn ở Thái Lan một cách hiệu quả hơn, tránh tái diễn các vụ bắt cóc trong tương lai nhanh chóng thực hiện việc tái định cư cho những người Việt tị nạn đã được UNHCR cấp quy chế để người tị nạn đến một quốc gia an toàn hơn Thái Lan. Hình ảnh Đường Văn Thái, một người tị nạn tại Thái bị bắt cóc dẫn giải về Việt Nam. Blogger Thái Văn Đường tên thật là Đường Văn Thái mất tích vào chiều tối 13 tháng 4 khi đang tị nạn chính trị tại Thái Lan. Tuy nhiên, công an Hà Tĩnh sau đó thông báo đã bắt giữ ông vào chiều ngày 14 tháng 4 khi ông Thái xâm nhập trái phép vào Việt Nam. Bạn bè nghi ngờ ông bị mật vụ Việt Nam bắt và dẫn giải về, AFA cho biết. Tuy phải đối mặt với đàn áp xuyên biên giới ngày càng gia tăng của bộ máy an ninh Việt Nam và sự bắt giữ của cảnh sát Thái Lan, người tị nạn Việt Nam nhận được sự giúp đỡ rất ít ỏi của UNHCR. UNHCR chỉ khuyến cáo người tị nạn sống lặng lẽ và chuyển nhà khi có dấu hiệu mất an ninh. Mỗi khi gặp sự đe dọa, người tị nạn gọi điện thoại cho văn phòng của cơ quan này nhưng rất ít khi có người nhấc máy. AFA dẫn lời của bà Grace Bùi, một người hoạt động nhân quyền độc lập, người Mỹ gốc Việt ở Bangkok. Hiện có khoảng 1.500 người tị nạn đến từ Việt Nam đang sống ở nhiều tỉnh và thành phố của Thái Lan. Bên cạnh đó, AFA cho biết từ ngày 18 tháng 4, Ủy ban bảo vệ ký giả CBJ ra thông cáo báo chí kêu gọi Hà Nội trả tự do cho ông Đường Văn Thái và chấm dứt mọi nỗ lực sách nhiễu và bắt giữ người lưu vong. CBJ cũng dẫn lại trường hợp của blogger Trương Duy Nhất bị bắt cóc về Hà Nội sau khi đã đăng ký nộp hồ sơ xin quy chế tị nạn chính trị tại Thái Lan. Theo thống kê của CBJ, Việt Nam giam giữ ít nhất là 21 nhà báo vì hoạt động báo chí của họ,